VTM8 xin thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ và ủng hộ VTM8 trong suốt thời gian qua. Và hôm nay chúng tôi xin thành cảm ơn anh Quang đã tin tưởng lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của VTM8. Anh Quang hiện đang nhu cầu tìm mua một chiếc laptop mỏng, nhẹ, cấu hình cao để phục vụ công việc với tầm tiền đầu tư khoảng 35 đến 40 triệu. Sau khi được sự tư vấn của đội ngũ chuyên viên bán hàng của VTM8, anh đã lựa chọn cho mình chiếc Asus ZenBook UX 370U Asus ZenBook 3 ờ, UX370U được chế tác tinh tế từ nhôm nguyên khối cao cấp dùng trong công nghiệp hàng không vũ trụ với độ bền cực cao. Khung máy được làm từ khối kim loại duy nhất được gọt rũa tỉ mỉ với độ mỏng chỉ còn 10,9mm. Trọng lượng của máy siêu nhẹ, chỉ còn 1,1kg để bạn có thể mang theo bên mình thật nhẹ nhàng. Viên máy được chế tạo siêu mỏng, các chi tiết cắt kim cương nổi bật làm điểm nhấn trên các cạnh máy, mang đến một vẻ đẹp sang trọng và hoàn mỹ. Asus ZenBook UX370U có bộ vi xử lý Intel Core i7 Kai Black thế hệ thứ 8 cực kỳ mạnh mẽ, mang đến hiệu năng đa nhiệm mượt mà và vô cùng dễ dàng. Bộ nhớ RAM LPDDR3 lên đến 16GB với tốc độ 2133 MHz xử lý đồng thời các thương vụ mà không hề gặp trở ngại chút nào nhưng lại tiêu thụ điện năng rất là ít ổ cứng SSD với dung lượng lên đến 512GB giúp bạn không bao giờ phải lo lắng khi chờ đợi để điều hành khởi động và tải các ứng dụng máy được trang bị màn hình cảm ứng đa điểm 13,3 inch với viền màn hình siêu mỏng và được trang bị độ phân giải Full HD cho hình ảnh rõ nét và chân thực. Máy được trang bị vân tay bảo mật vân tay và bút cảm biến số. Ngoài ra máy còn được trang bị cổng kết nối Type-C giúp việc kết nối với các thiết bị bên ngoài nhanh hơn. Xin thành cảm ơn anh Quang đã ủng hộ và lựa chọn vt 8, một trong những đơn vị cung cấp laptop cao cấp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Ngoài các chính sách bảo hành và quà tặng chung thì vt 8 còn tặng thêm anh Quang gói bảo hành đặc biệt. Đó là gói bảo hành phần mềm bảo trì và miễn phí trọn đời cho năm cho năm máy của người thân, bạn bè, đồng nghiệp của anh. Đây là món quà rất ý nghĩa để Quang tặng cho người thân của mình và cũng lời khẳng định uy tín của VT88. VT88 số 1 về dịch bảo hành, cam kết 100% sản phẩm chuẩn chính hãng.